thank you Chưa, ngồi đi mà chụp hình cho <laughs> Xây mặt qua đi In Khỏe lên Khỏe lên In Two In Ký cờ để ha quý làm ký cấp con Đi ra đây con Đi ra, quý ra, tiền Ui, kia kìa ra, ui Wow, cái gì vậy, cái mập á Trong cái mập có vậy Phải không, cái gì vậy ta Hidden fish mập này nè 明 n mới mua cái hồ xong rồi mới mua cá được mua cái này ngoài để ngoài vườn nhím con nhím con nè dễ thương quá nhím con nè ừ đi vô nó chừng nó chích cái này nó nhím mượn ôi có quá trời là heo kìa xe heo nè heo nào quý đồng con này 129 quá có gà con đó nè mua này về cho gà ăn nè cái này để ngoài giường ồ ai da con gà nó cắn rồi nó cắn rồi kìa đây là Ôi, ờ, con vịt dễ thương quá nè con vịt dễ thương à, chỗ này chỗ này bán à, đồ à, ở ngoài giường với chỗ cá cái này là như là cái ống để cho nuôi cá nè ngược lại mấy, mấy con cá này mua đâu có được ăn đâu cá kiển mà con ừ từ từ nữa rồi ừ, từ từ nó bự lên con muốn cá đó hả đi đi coi nữa đi để ở ngoài à, hẻo á, xong rồi làm cái ao cái cái cái hồ bơi cho mấy con cá lại cái này vẫn đè con nhờ con chổng lên Ồ Ăn cá chết rồi Chết Thì đã chưa có vớt ra Ông chừng nó ngủ làm sao Cá nó ngủ làm sao Cá biết ngủ không Mình đi vòng coi nó đi đi vòng cô nó đi Đây đừng gì vậy Bây giờ ướt á đi con có phá nữa quý lâm ơi tay ướt giờ đi kìa kia có quá trời chó với mèo mà đi thấy không chị kìa kia quá trời chó mèo đi con chó với mèo quá trời rồi quá wow, cái lưỡi nó dài quá có chừng gớt nha con Ừ. mua không mua con đem về không mua con nào nếu con mua con mua con nào con này à, chó này nó có lớn đâu cái này cái tượng mà coi nữa coi còn nhiều lắm mình chưa đi mà ủa là có mấy cái trái gì nè Vivian cái cây này có trái gì nè không nhìn trái gì nè ớt nè à, cái này nè xí cho mé tờ nữa rồi Quá wow, yêu quốc à Yêu quốc Thì quá mẹ mua dẹp Mua về thì Nó mới lên được Đi xuống mé tờ kìa Thấu Con Nói với nó bán bàn ghế Ừ Thank you. Sieh, wieder Mus. Äh, der Mus. Den machen Mus her. Ja, der Mus. Đừng. Quá chuột luôn à. Có bán chuột nè. Mấy mua đấy con về về nó đẻ dữ lắm luôn á. Cái gì? Đàn chuột có chơi kìa, có chuột có chơi gì nè. Kêu đàn vòng vòng vòng kìa. Này đi hẩm rồi. Hẩm rồi. Cái gì? Nó hấm kìa Đây là mấy con dạ. hấm kìa Yeah. Say water. Yeah. Say now water kìa con kia nó buồn mà nó ngồi kìa tại giữa nó chạy ra ngoài đó con nhỏ nhá. yeah. Đi đúng hiểu Tiếp không Này nó có kia Nó có cắn đâu đây liếm cái tay cậu hả? Thúi quá à, đi ra trời ơi Thúi quá Đi ra Đi ra đi, thúi quá Có gì? chú để bán chậu bông Ừ mà sao Đi đâu vậy? đường này nè Đi ngược lại không có bỏ tay vô miệng dơ Ừ Ừ cái đó để tưới bông đó Hứng nước để tưới bông đi Quá trời đồ luôn nè Cái này toàn ở bên Việt Nam nên quá Gì biết nè đây có kẹo sô-cô-la Ui, có cả nè kẹo có hình áo cưới của vợ chú rể nè Ui, cái này mình hồi đó mình có mua ăn rồi nè Út bà bá đó Bà bá Noel đó Cái ở trong chỗ hãng bà bá gửi tặng quà đó Ừ vỏ đẹp nè Số tình ăn cái gì Đói bụng mà đòi ăn cái gì Nó đói bụng không biết ăn cái gì nói cái quần là nó đứt ra kìa ra không bỏ tay vô miệng ngọt quá ơi mình đâu có mua con bự dữ vậy đâu con mình đâu có mua cái hồ dữ bự ra mình mua hồ nhỏ thôi mới đầu mình nuôi mình nuôi á phải là nuôi cái nhỏ nhỏ thôi xong từ mình có kinh nghiệm mới mua nuôi bự lên đi đi lại coi mấy cái hồ nhỏ Let's nó ngồi lên đầu nó ngồi hay gì vậy rồi xa bé đi đã xuống đừng té bụng nè <laughs> xuống